Người để tang thúc phụ ta như thế này Ta thật sự vô cùng cảm động Ngươi là người huynh đệ tốt của Hạ Vũ ta Ta có thể thành huynh đệ của ngài sao Xin đại ca Nhận của Hàng Vũ một lái Cho dù công xưng cùng ngày cùng tháng cùng năm Em đang cần tiền Anh cho vay 500 chưa? <laughs> anh dạo này anh làm gì có tiền đâu vừa lo việc cho bọn thằng xem kia xong đau hết cả đầu đây này đau đầu tôi đối với anh năm trăm thì đáng gì anh vứt cả tỷ ra với những việc vớ vẩn 500 đối với anh là quá to thì cả ba anh em như thế nào mà có tin tiền anh này nói rộng ra như thế thì cả anh em anh vẫn còn nhưng tiền cả bạc thì không có đâu được anh đã nói thế thì từ bây giờ tôi và anh coi như không quen